Xin chào tất cả mọi người Hôm nay lại đến video mới của mình Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn à, mọi người cách à, tạo những cái hình ảnh đại diện à, YouTube à, vừa ừ, cái hình nhỏ của YouTube vừa đẹp lại hình ảnh lại một cách nhanh chóng dễ dàng trên uh, smartphone của mình bây giờ chúng ta vào chi tiết tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người để cách tạo à, các à, hình ảnh đại diện hình thu nhỏ của YouTube chúng ta tải tải hình à, big ad đây big ad đây mọi người nhìn big ad chưa chúng ta vào à, ch play thì là tải sẽ vẫn còn cái logo của big ad nếu chúng ta vào đó thì vẫn còn logo big ad đây bích nhá hiển rõ trên đây đấy chúng ta tải cái hình à, bích nhá nhưng mà tôi sẽ cho mọi người cái đường link để tải cái cái bích art về à, không có cái kiểu logo của à, phần mềm của bích art ở dưới phần mô tả mọi người nhớ tải link và like đăng ký kênh và chia sẻ kênh tôi để tôi có rất nhiều video à, hay và mới cho mọi người đây chúng ta khi tải về xong phần mềm uh, Big chúng ta ấn vào tôi sẽ à, tạo một cái à, hình thu nhỏ cho chính cái cái youtube của tôi luôn tôi sẽ thực hành mọi người à, à, nhìn ta ấn cộng và ấn hình nền các hình nền tự mình à, lựa chọn tôi hay thích màu xanh màu xanh của hy vọng màu xanh tươi trẻ màu xanh à, khỏe mạnh tôi chọn hình nền màu xanh tiếp theo chúng ta ấn chọn kích cỡ cho hình à, của à, thu nhỏ của dư tún là chúng ta chọn là chữ vừa chữ vừa tiếp theo chúng ta ấn vào chữ tỷ lệ tỷ lệ tỷ lệ của hình youtube là 16 à, trên 9 16 chia 9 nhá 16 chia 9 đó chúng ta tiếp tục kích vào màu sắc hay hình nền à, chúng ta để cho cái rộng cái cái kích cỡ 16 trên 9 của trên YouTube tôi chọn vào màu sắc tiếp tục một lên yêu thích của tôi tiếp tục chúng ta ấn tích vào V V ở trong đây có rất nhiều các à, hình nhà ảnh à, thêm ảnh này thêm chữ này nhãn này cắt bỏ này hiệu ứng này công cụ này rất nhiều các uh, hiệu ứng và các để chúng ta cắt ghép các thứ ở trong đây vẽ và viết chữ mặt nạ hình khung mô tả tất cả ở trong đây tôi sẽ làm chi tiết một cái cái ảnh đại diện ờ, của tôi mọi người ờ, tiếp tục xem và làm theo tiên tôi muốn à, lấy ảnh à, ở ngoài đi nhá. chúng ta vào google google để lấy ảnh chúng ta cần một bức ảnh nào đó ví dụ tôi đang cần à, cái điện thoại smartphone thoại Samsung chẳng hạn Đấy, chúng ta ấn vào cái hình Samsung ấn vào chúng ta chụp chụp uh, chụp màn hình nhé ta chụp tôi lấy bức ảnh khác vì cái ảnh nó Ờ, vướng mấy cái ờ, logo bán hàng đây chúng ta chụp lại màn hình chụp lại màn hình để tí nữa chúng ta vào phần ờ, ảnh chúng ta cắt ok chúng ta vào phần ờ, big ad này và thêm thêm ảnh này đấy lấy cái cái bức ảnh vừa chúng ta lấy từ ở ngoài vào này chúng ta thêm đấy thêm này xong là chúng ta thấy hình nó nó nó nhiều cái ký tự quá chúng ta muốn cắt những cái phần nào à, để gì trên cái, cái hình nền thôi chúng ta ấn vào phần cát chúng ta ấn phần cát giữ tay thu nhỏ này ok cát được một góc rồi tiếp tục giữ tay thu nhỏ lại chúng ta cắt theo ờ, hình chúng ta muốn ok đấy chúng ta thu nhỏ xong được rồi chúng ta tích vào v ok đồng ý tiếp theo vào hình ảnh chúng ta muốn kéo to kéo nhỏ kéo to kéo nhỏ như nào tùy muốn hoặc là chúng ta xoay theo hình nào xoay như thế nào thì chúng ta, ta chúng đặt vào đây kéo dây vào chỗ nào cũng ok hết tôi sẽ làm hình nền chính ờ, cái video của tôi cho mọi người theo dõi khi chúng ta đạt đúng vị trí chúng ta thích ok chúng ta tích vào chữ V đồng ý tiếp tục chúng ta tạo thêm phần chữ chữ chúng ta ấn vào chữ T chúng ta ấn cái cái nội dung gì chúng ta cần ghi nội dung của tôi là tại sao khi chúng ta ghi chữ nào xong thì ờ, chúng ta lại lại tích là đồng ý xong là ờ, nó ra hình nền rồi chúng ta lại vào phần ờ, màu sắc chữ này màu sắc chữ này đường nén này đường nén đường viền của chữ này đường nén này chúng ta chọn à, cái đường nét nào nó để nó sáng à, so với cái kiểu hình nền à, của chúng ta đại diện mỗi người một sở thích không ai giống ai cả tôi thao thích nó nổi bật nó sáng hạ lên Đấy, muốn to nhỏ chữ muốn to nhỏ chúng ta kéo hoặc muốn xoay theo chiều nào chúng ta gì vào hình mũi tên Đấy. muốn kéo như nào cũng tùy ý chúng ta tiếp theo ok rồi chúng ta đạt ok chúng ta lại tích chữ v tôi lại thêm tiếp thêm chữ mãi nóng ok tích V tiếp theo chúng ta lại cũng ờ, cho màu sắc đạt theo ý cái chỗ nào mình muốn uh, cho màu sắc chữ để cho nó đánh cái chữ nổi bật lên trên hình nền mỗi người một phong cách mỗi người sở thích khác nhau tôi chọn hình màu này màu này khi chúng ta gì ok vị trí xong thì chúng ta lại vẫn tích chữ V đồng ý chúng ta nên tạo nhiều cái chữ uh, thêm nhiều thì chúng ta tạo cái logo ở trên hình đại diện rất đẹp đây tôi vẫn tiếp tục thêm chữ máy nóng máy chập tích V thêm màu sắc chữ chữ tiếp theo ok chúng ta lại tích về lại thêm chữ tôi lại thêm chữ tiếp vì để phù hợp à, cái hình ảnh đại diện này phù hợp với nội dung mình để đánh bật cái nội dung mình bên trong thì hình ảnh bên ngoài sẽ à, cho chi tiết máy đưa cảm ứng ok chúng ta tích v đồng ý cái áo như nào tùy chúng ta thích quái nào tùy chúng ta tới màu sắc nào theo hình nền nào nọ kia vừa mắt chúng ta chúng ta à, chọn xong chúng ta tích về tiếp theo tôi lại có một thêm một chữ nữa vì nội dung à, video của tôi là như vậy máy hao pin hao pin xong chúng ta tích về được kéo theo chúng ta muốn chỉnh to nhỏ nè to nhỏ nè Đấy, theo tùy chúng ta chuẩn à, vào màu sắc à màu sắc à lắm màu quá nhiều chữ mà lắm màu quá ô háo pin tôi lại ghi thành chữ háo pin này nên lại phải x đi vào ờ, thêm chữ lại máy hao pin ô sao lại chữ hao hảo pin ok xong tích V nôi xuống phần à, chúng ta cần kéo rộng à, kéo to kéo nhỏ kéo rộng tùy chúng ta xoay theo hướng nào tùy của chúng ta tiếp theo chọn à, màu sắc theo chúng ta muốn rồi sau đó chúng ta chọn đường nét để cho cái nét chữ chúng ta nó, nó được rõ ràng hơn ok của tôi như vậy là ok rồi tích xong là tích V tích V xong ok hình chúng ta ưng ý rồi nhá chúng ta à, ấn à, xuống mũi tên này tải xuống này mũi tên ok tải xuống này ô đã lưu vào thư mục ảnh ok À, đây là cái cái um, hình à, ảnh thu nhỏ của YouTube đã được hoàn thiện với kích cỡ là 16 uh, à, chia 9 tiếp theo tôi vào phần uh, uh, IT Studio này tôi cài đặt chính hình uh, đại diện của video tôi mới nào video tôi mới tải lên nó đang xử lý đang xử lý đây. đang xử lý nên chưa có hình đây tôi cứ tạm thời tôi ấn vào một cái video khá của tôi ạ đây Đấy. tất cả hình video này À, đấy, mọi người nhìn chưa toàn video là hình hình uh, tạo từ uh, bit, bit art nhé tất cả đều tạo từ bit art đang xử lý chưa được nếu mà video xử lý xong thì ờ, tôi thể ấn cho mọi người nhưng mà thời gian có hạn tôi ấn ví dụ chẳng hạn vào cái video này xông vào phần uh, bút bút chỉnh sửa hình nền này xông vào phần uh, bút tiếp xong vào phần à, thay đổi này xong vào phần mình vừa tạo file này xong ấn chữ chọn nè chữ chọn nè xong ấn chữ new này ấn chữ new này ok thì là video của chúng ta sẽ ra hình à, đại diện như chúng ta đã làm đó đó là video của đấy tất cả video này các bạn nhìn này đấy là hình ảnh ờ, trông nó cũng ờ, rất bắt mắt rất bắt mắt nhé video của tôi đến đây xin được tạm dừng và link tôi sẽ để ở dưới mọi người ờ, sẽ comment cho tôi à, hay là muốn tôi làm những cái video gì về lĩnh vực công nghệ thông tin điện thoại máy tính hay là camera an ninh về các lĩnh vực của xã hội có ờ, muốn gì thì tôi sẽ làm video giúp mọi người để hiểu rõ hơn về mọi thứ lĩnh vực trong cuộc sống và tôi xin tạm dừng video đây xin mọi người đăng ký kênh like và chia sẻ kênh tôi để kênh được phát triển và tôi sẽ có rất nhiều video mới cho mọi người xin hết xin chào mọi người